hỏi thăm ga thép đi vào đền thờ chúa bói vườn đào động tiên đứng đôi bên lân dân phượng múa chắp hai hàng châu chúa sơn trang cánh khuya tiếng suối dịu dàng ý, ý, ý, ý. mảnh buồn trên cây cao đàn chim bay nhảy dưới chân đèo suối chảy khúc hành vân nghe như gió dục mây vần y à. vân cỏ cây chen trúc tân ngần dù hoa khách đường xa khẩu đầu bái yết hỏi khách rằng ai biết ai hay sơn lâm rừng vắng chốn này vắng chốn này đã hay hiền ứng từ ngày tiền lên sớm sơn khê có nhà thế kiệt ứng mộng thần mãn nguyệt hoa khai sinh ra tiên nữ kỳ tài lời tiên tri à. song thân những nhiều khi sầu khổ ngậm xưa nay tiên có mấy ai chắc rằng tiên nữ trang đài vì duyên hay nợ xuống nơi hồng trần quả như lời song thân than khóc chúa gặp thầy quỳ cốc tiên sinh thương người hiếu thảo tính tình bao nhiêu phép lạ liên liền hành thần truyền cho ý, ý, ý, à. trải mười năm căn cơ thụ giáo khi xuân về đắc đạo tiên gia phép tiền linh ứng thay là bói ra khắp hết cửa nhà cát hùng ý à. cửa nhà cát hung điềm lành giữ trí trong quỳ điệp phép linh tiên điểm yết quỳ lang chạp xanh đà bóng trời ban khi ai tháp xanh đà bồng chơi ban tiên đài xéo khỏe bắc nam hãi hùng đất bố hà lẫy lừng từ đây danh tiếng đồn đã dậy kinh đô sắc phòng đệ nhị nguyệt hồ dòng nhang lễ mẫu tam tòa khấn lên tam bảo độ trì mười phương chúa bà về đồng tiến một tuần hương à à à ơi à, à, à. sang bước xa, cô nàng cả rừng bông rừng hoa cô đôi tươi tốt nàng ba ưa nhìn cô nàng tư dạo cánh hồ tiên à, à, à. sắc tốt tươi dườm già lên nghi ngàn lên ngàn lắm quả nhiều hoa à, à, à, à ơi à, à, à. lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa chúa vào dạo gót vào ra sớm chiều chiếc thổ mây nặng chiếu lưng đeo à, à, à ơi à, Hai hoa dạo gót lên non trên ngàn chim hót véo von xuôi sầu tăng đồi núi bao la sương mờ nhạt nhòa hương thanh đồng loan xa về đời nhi trên ngàn gió cuốn sung cây cất cao tiếng hát hòa vang câu ca cất cao tiếng hát sáo non chiêng quạt trầm phe phẩy thực tiên dáng trần tốt tươi mọi vẻ thanh tân ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, vẻ thanh tân à. chỉ sông sông cạn chỉ trần trần an về đồng điểm phấn tô trang ý ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý điểm phấn tô trang à. tay cầm đàn tính liễu la liễu lượng phán ra tiếng thổ tiếng mường ý, ý, ý, ý à. ai mắc phải tiền duyên ý, ý, ý, à. Dù ai mắc phải tiền duyên Bói ra khỏe tốt ứng liền duyên ngay Chuyện cho sắm lễ chọn ngày À, à, à, à. cho sắm lễ chọn ngày bắt cầu thước duyên vầy phượng loan dù ai thân thể bất an à, ơi à sẽ loan thánh giá hồi cung